Chào mừng quý vị khán giả, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, ngày hôm nay cùng với chủ đề của chương trình là làm sao để có thể khắc phục tình trạng đau đầu do thời tiết thay đổi. Đồng hành cùng với quý vị, công nghĩa sẽ được trân trọng giới thiệu vị khách mời, đó là Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin được gửi lời chào đến với Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào MC Công Nghĩa, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa dược sĩ, ngày hôm nay chúng ta đang tìm hiểu về một chủ đề mà công nhân nghĩ rằng là rất là hấp dẫn và gần gũi với quý vị khán giả. Đó là mỗi khi thay đổi thời tiết thì chúng ta xuất hiện tình trạng là đau đầu. Và trước khi đi tìm hiểu về nguyên nhân cũng như là cách điều trị à, à, chứng đau đầu do thời tiết thay đổi thì trước tiên thì công nghệ muốn hỏi dược sĩ thế này. À, đó là rất là nhiều người trong cuộc sống gặp phải tình trạng đau đầu và đau dai dẳng thường xuyên, đúng không ạ? và liệu rằng là tình trạng này có là báo hiệu của một bệnh lý nguy hiểm nào đó không? Dược sĩ có thể chia sẻ được không ạ? Đau đầu nó là một cái hiện tượng, một cái triệu chứng rất dễ dễ gặp à, đôi khi nó chỉ là do cái sự thay đổi thời tiết thế nhưng mà cái triệu chứng đau đầu dai dẳng đau đầu thường xuyên đau lặp đi lặp lại thì nó đôi khi nó lại là à, những triệu chứng báo hiệu của một số căn bệnh nguy hiểm à, chẳng hạn như là bệnh rối loạn tuần hoàn não à, rối loạn tuần đình nặng hơn nữa là những bệnh liên quan đến sơ vữa động mạch À, thiểu năng tuần hoàn não hay là là những bệnh à, lupus ban đỏ những những bệnh à, liên quan đến hệ thống miễn dịch À, tuy nhiên để khi có các triệu chứng trên mà để muốn chẩn đoán được uh, chính xác nguyên nhân gây nên căn gây nên các triệu chứng đấy là gì thì bạn nên đi đến các cơ sở y tế để thăm khám uh, tìm hiểu ừ, đích thực nguyên nhân gây nên triệu chứng đau đầu là gì để chúng ta có những cái phác đồ cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Khi uh, thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường chẳng hạn Hùng Nghĩa thấy rằng cũng có rất là nhiều quý vị chia sẻ rằng là họ gặp phải tình trạng đau đầu và cái tình trạng này còn rất là khó chịu và đôi khi là họ không biết là phàn nàn cùng với ai để có thể giúp là khắc phục triệu chứng này. À, trước tiên thì dược sĩ có thể chia sẻ rằng là tại sao lại có tình trạng là đau đầu do thay đổi thời tiết và chúng ta thì phải khắc phục nó như thế nào ạ? khi mà thời tiết thay đổi ấy, thì các cái mạch máu các cái mạch máu ở các cái ờ, cơ quan tiểu não hoặc là à, ở các cái khu vực à, tiền đình ấy nó sẽ bị phải giãn ra nó giãn ra để nó đáp ứng với sự thay đổi thời tiết và chính vì nó giãn ra nên nó sẽ làm à, gây nên những cái cơn đau đầu và thậm chí là đau rất là mạnh giống như búa bổ vào đầu ấy Ngoài ra khi thời tiết thay đổi mà đặc biệt là vào những ngày nắng nóng ấy thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta bị mất nước rất là nhiều. À, khi mất nước thì nó sẽ thay đổi cái áp lực thẩm thấu ở trong cơ thể của chúng ta. À, áp nó sẽ đè nặng lên các cái cái thành mạch. À, vì thế là cái việc lưu thông tuần hoàn máu trong cơ thể nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là nó sẽ có thể gây nên những các triệu chứng đau đầu, thậm chí là chóng mặt và hoa mắt nữa. Vâng, thưa dược sĩ, cũng nghĩa thấy rằng là chúng ta đang ở trong những ngày hè khá là oi nóng và nhiều người thì họ chia sẻ rằng là họ cảm thấy cái, gặp phải cái tình trạng đó là à, đau đầu đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm thì cái tình trạng đau đầu của họ nó rất là khó chịu. Tại sao lại có hiện tượng này ạ, à, thưa dược sĩ? À, thường thường khi mùa hè thì thời tiết rất là nắng nóng, à, nhiệt độ tăng cao. Vì vậy mà ừ, đối với những người mà mà phải hoạt động ngoài trời nhiều ấy thì người ta bị mất nước rất là lớn. Khi mình bổ sung lượng nước không đủ thì ờ, cơ thể đương nhiên là sẽ thiếu nước và thiếu nước thì nó sẽ gây nên cái sự rối loạn chuyển hóa trong cơ thể à, từ đó nó sẽ tạo nên những cái áp lực à, thậm chí là lên cả hệ thần kinh à, có nên là nó có thể dẫn đến các cái triệu chứng đau đầu khó chịu À, trường hợp thứ hai nữa là vào mùa hè ấy, thì các chúng ta có cái thói quen ngồi điều hòa rất là nhiều À, và khi ngồi điều hòa thì à, cái áp à, cái cái môi trường và cái áp lực à, không khí giữa à, trong khu vực có điều hòa và ngoài khu, có khu vực có điều hòa nó chênh lệch rất là cao à, đối với những người mà hay phải ra vào ở các cái phòng à, liên quan mà có điều hòa cái độ chênh lệch nhiệt độ ấy thì nó sẽ thay đổi cái áp lực à, một cách đột ngột cho nên là cái việc mà ừ, mạch máu của mình ấy nó sẽ phải co giãn à, đột ngột để nó phù hợp Vậy thì hiện nay ạ thưa dược sĩ, chúng ta có những cái sản phẩm nào trên thị trường uy tín chất lượng à, được Bộ Y tế công nhận để giúp chữa à, chứng đau đầu, đặc biệt là chứng đau đầu thường xuyên và dai dẳng do thời tiết thay đổi. À, dược sĩ có thể giới thiệu cũng như là chia sẻ cùng với quý vị khán giả khi mà điều trị đau đầu bằng thảo dược ấy thì có một ưu điểm, có những cái ưu điểm đấy là nó sẽ không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến men gan, không ảnh hưởng đến dạ dày và không gây lệ thuộc thuốc vì thế là xu hướng hiện hiện đại ngày nay ấy, người ta sẽ tìm đến những cái sản phẩm đặc biệt là những cái sản phẩm có sự kết tinh uh, của rất nhiều thảo dược quý mà có cách sử dụng dễ dàng hơn À, chẳng hạn như là sản phẩm bắt não tiên thì đây là cũng một đây cũng là một sản phẩm mà tôi đã đã đã nghiên cứu cũng như đã tìm hiểu về nó thì tôi thấy rằng trong bắt não tiên ấy nó có rất là nhiều thành phần uh, có tác dụng tốt trong cái việc điều trị đau đầu à, bởi vì là à, cái cái viên ban ngày ấy, thì bát nạo tiên nó sẽ chứa các cái cái hoạt chất dược liệu như là ginkgo biloba ginkgo biloba thì được biết đến như là một cái dược liệu rất là quý vô cùng quý để điều trị các cái bệnh rối loạn tuần hoàn não à, giúp đưa máu lên não à, giúp à, tăng cường oxy lên não à, giúp à, trung hòa các gốc tự do gây tổn thương cho các tế bào thần kinh Bên cạnh đó thì cao đinh lăng cũng là một cái loại dược liệu mà giúp cho hoạt huyết, à, lưu thông tuần hoàn máu não. À, ngoài ra thì à, à, trong cái viên ban ngày của bát não tiên còn có các cái enzyme như là natokinat à, nó sẽ giúp à, phòng hòa à, phòng ngừa các cái cục máu đông thì các cái thành phần đấy nó hỗ trợ ờ, lẫn nhau nó giúp đưa máu lên não giúp cho cung cấp oxy giúp cho các tế bào thần kinh à, luôn luôn có năng lượng luôn luôn ờ, được hoạt động một cách tốt nhất À, hơn nữa trong cái sản phẩm bát não tiên mà tôi được biết ấy, thì ngoài cái sản phẩm ngoài cái viên ban ngày thì ban thì còn có một cái dạng viên dùng ban đêm à, chứa à, các cái hoa dược liệu tốt như là vông nem này à, cao bình vôi này à, lạc tiên này à, là những cái dược liệu quý mà đã được ông cha ta sử dụng rất là nhiều trong cái việc à, giúp an thần à, ngoài cái dược liệu, ngoài những cái dược liệu quý đó thì trong cái viên ban đêm còn chứa thêm cái melatonin nó là một cái chất ờ, dẫn truyền thần kinh bình thường ấy nó sẽ ờ, trong cơ thể chúng ta nó cũng sẽ phá, ừ, sản sinh ra những cái ờ, cái cái chất dẫn truyền này thế nhưng mà cũng có nhiều nguyên nhân giúp cho cái để làm cái sự sản sinh ra hormone này nó bị thiếu hụt vì vậy mình nếu mình cung cấp đủ một cái lượng vừa phải ấy, à, thường xuyên thì cái hormone này nó sẽ phát huy tác dụng tối đa của nó nó giúp cho chúng ta có những giấc ngủ sinh lý à, đi vào giấc ngủ rất là dễ dàng mà khi tỉnh dậy nó không có cảm giác là mệt mỏi khó chịu hay là là à, căng thẳng Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Thưa quý vị khán giả, hy vọng với những thông tin vừa rồi đến từ Dược sĩ Nguyễn Thị Điện, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân và những người thân trong gia đình của mình.